À, mười niệm mười niệm tiếp nối không gián đoạn à, lão hòa thượng hải hiền đã làm tấm gương cho chúng ta Ngài niệm một câu Phật hiệu 92 năm rồi 92 năm đều là Chí tâm tính nhạo Đầy đủ 10 niệm mười niệm này là do đại sư ấn quang đề xướng hiện nay chúng tôi cũng có một số đồng học dùng phương pháp này hồ tiểu lâm ở bắc kinh đề xướng rất hiệu quả phương pháp mười niệm này của đại sư ấn quang là từ một niệm đến mười niệm nhớ cho rõ ràng rành mạch niệm cho rõ ràng rành mạch nhớ thầm trong tâm à, a di đà phật a di đà phật a di đà phật ghi nhớ trong tâm à, không thể niệm a di đà phật một a di đà phật hai a di đà phật ba như vậy chính là khó xen tạp rồi quý vị xen tạp con số trong đó con số rõ ràng không xen tạp à, nếu như không thể mười niệm quá dài rồi không được ấn tổ nói với chúng ta quý vị chia thành hai lần một đến năm sáu đến mười à, à, cách nhớ như vậy nếu vẫn còn khó khăn thì dùng ba ba bốn tức là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười dùng phương pháp này Ờ, giúp quý vị điều gì giúp ý niệm của quý vị được tập trung không thể vọng tưởng không thể có tạp niệm vọng tưởng tạp niệm vừa xen vào thì con số này bị sai rồi à, à, nhớ thầm nhớ cho rõ ràng rành mạch nhớ đến 10 là được rồi lại từ 1 đến 10 à, từ 1 đến 10 cứ niệm như vậy Đừng niệm 10 câu rồi sau đó lại niệm đến 20, 30, 40 Không dùng phương pháp này Phương pháp này rất phí sức Rất dễ niệm sai Niệm sai rồi thì không tính Phải bắt đầu lại từ đầu à, Cho nên tiêu chuẩn từ 1 đến 10 Ấn Tổ Đệ Sứ phương pháp này Chính Ngài cũng dùng phương pháp này Có căn cứ Căn cứ chính là lời nguyện này Đầy đủ mười niệm chính là ý này Vì vậy gọi là Pháp Thập Niệm Pháp Thập Niệm của Ấn Tổ Là từ nguyện thứ 18 mà có Chỉ cần bình thường, thật thà Phương tiện đến trình độ này miên mật mà niệm một câu nối tiếp một câu mà niệm niệm bốn chữ tốt đại sư liên trì tự mình niệm phật là niệm bốn chữ a di đà phật a di đà phật một câu nối tiếp một câu đừng gián đoạn phải niệm ra tâm thanh tịnh như vậy gọi là công phu đắc lực à, niệm phật vẫn còn tạp niệm vẫn còn vọng tưởng vẫn còn ô nhiễm ô nhiễm là gì thất tình ngũ dục là ô nhiễm à, vẫn còn những điều này đây là lý do vì sao công phu không đắc lực dạ Cũng là lý do vì sao dạ không niệm ra tâm dạ. thanh tịnh à, Phương pháp niệm Phật rất nhiều vâng, Trong xã hội và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta vâng, Chúng ta nên niệm như thế nào? À, Đại sư Ấn Quang cách chúng ta rất gần Ngài duyên tịch trong thời kỳ kháng chiến Cách chúng ta hiện tại khoảng 7-80 năm Phương pháp Ngài dạy cho chúng ta là Thập niệm Pháp Ngài dùng ba điều rõ ràng Quý vị có thể nhiếp tâm Thứ nhất Phật hiệu Phải niệm rõ ràng Không được niệm quá nhanh Nam Mô A Di Đà Phật Niệm như vậy Rõ ràng từng chữ Nghe rõ ràng Tai nghe âm thanh niệm Phật của mình Nghe một cách rõ ràng Ghi nhớ rõ ràng Câu Phật hiệu này của tôi là câu thứ mấy trong 10 câu Phật hiệu à, Rõ ràng ba điều này vọng niệm không dễ gì thâm nhập vào được à, Nên rất dễ được tâm thanh tịnh à, Suốt đời Ngài dùng phương pháp này Vậy chúng ta dùng phương pháp này có không ít đồng học đã thí nghiệm à, Niệm nửa tiếng đến một tiếng Quả nhiên hiệu quả Vì sao vậy? Vì bình thường niệm Phật có tạp niệm Dùng phương pháp này niệm nửa tiếng Nửa tiếng này hình như không có tạp niệm khởi lên à, Chỉ tính đến mười Đây chính là nhớ trong tâm à, Từ một đến mười câu Hết mười câu vẫn là từ một đến mười Chỉ điểm từ một đến mười Từ một đến mười cứ như vậy không nên 11, dạ. 12 Không nên nhớ bằng cách đó à, Mới học hai ngày đầu hơi vất vả một chút dạ, Ba bốn ngày sẽ nhập vào cảnh giới Đây là phương pháp hay à, Niệm dạ. Phật không phải là gì khác Chính là đoạn tận tạp niệm à, Tạp niệm là giống tâm Tạp niệm là loạn tâm là nguồn gốc của phiền não à, khiến tâm chúng ta khôi phục thanh tịnh khôi phục bình đẳng thanh tịnh bình đẳng là tâm thái mạnh khỏe nhất đức hiệu này chính là một câu nam mô a di đà phật niệm như thế nào mới hữu hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục Liên hữu hiệu Hiệu quả là gì? Quý vị có thể cảm động chư Phật Như Lai Không những cảm động Phật A-di-đà Mà mười phương tất cả chư Phật Đều có thể cảm động Giống như chỗ chúng ta tin tức vừa phát đi Ngài thu được rồi Điều kiện là đô nhiếp lục căng. Đô nhiếp lục căng tức buông bỏ dạng duyên. Ít nhất lúc niệm Phật quý vị buông bỏ dạng duyên. Tâm quý vị thanh tịnh rồi. Tịnh niệm tương tục. Tịnh là thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh để niệm. không hoài nghi, không xen tạp. Đồ nhiếp lục căng thì sẽ không xen tạp. Tương tục Niệm không thể gián đoạn Ví dụ niệm một tiếng đồng hồ Niệm nửa tiếng đồng hồ, niệm hai tiếng đồng hồ Tùy bản thân định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 Quý vị niệm theo. Lúc niệm có tạp niệm xen vào. Lại còn nghĩ đến việc khác. Vậy là không được. Công phu niệm Phật của quý vị bị phá hoại mất rồi. Lời khai thị của Đại Thế Chí Bồ Tát Vô cùng quan trọng Công phu niệm Phật không đắc lực. Quý vị dùng lời của Ngài để đối chiếu lại, chắc chắn là quý vị sai rồi. Vọng niệm quá nhiều phải làm thế nào? Tôi muốn dừng nó lại, dừng không được. Trong xã hội hiện tại Người như vậy có rất nhiều. Phương pháp gì có thể dừng ý niệm này lại? Đọc kinh là biện pháp tốt nhất. Đọc kinh cũng phải chuyên chú. Quý vị vừa có vọng tưởng, có vọng tâm, quý vị sẽ đọc sai quý vị sẽ đọc sót mất cho nên lúc đọc kinh tâm phải định đọc từng chữ từng chữ một thật là rõ ràng không đọc sai một chữ nào không đọc sót một chữ nào đọc một bộ kinh ngắn thì mất khoảng nửa tiếng đồng hồ Dài thì khoảng một hai tiếng đồng hồ. Rất tốt. Đây chính là quý vị nhiếp tâm, nhiếp tâm lại một hai tiếng đồng hồ. Phương pháp này giúp quý vị đắc định. Rất hiệu quả. Còn có một loại cũng là giúp quý vị sơ học dùng niệm phật niệm phật tính số tính số rất là rõ ràng nhưng không phải nam mô a di đà phật một nam mô a di đà phật hai vậy là không được vậy là xen tạp rồi quý vị đem một hai ba bốn xen tạp vào trong đó công phu bị phá hoại rồi Điểm đó phải rõ ràng, không sai một chút nào. Nhưng không khởi niệm về chữ số này. Đây là công phu. Đương nhiên dài quá thì không được. Vậy nên tổ sư dạy chúng ta từ 1 đến 10. Nhớ một cách rõ ràng. Đích thực không có sai lầm. 1 đến 10. Sau đó lại từ một đến mười, Điều này phải rất nhiếp tâm Lúc tâm quý vị hơi có một chút loạn lập tức sai ngay Sai rồi từ đầu đếm lại Dùng phương pháp này vậy Thường phải mất Một hai năm Dòng niệm bớt đi Sự việc này gấp là không được. Cổ nhân nói rất hay, dục tốc tắc bất đạt. Gấp để muốn thành tựu chắc chắn không thể thành công. Vì sao vậy? Vì tâm tình nóng nảy. Nhất định phải rất bình tĩnh, rất cẩn thận. Đem tập khí nóng nảy đều quá giải hết quá giải này không thể tách rời thành kính chân thành cung kính xử sự, sự đối người tiếp vật tâm thành kính xuất hiện rồi bất luận dùng công phu như thế nào đều rất dễ đắc lực không có thành kính, dù tu như thế nào, công phu cũng không đắc lực. Đây là chân tướng sự thật. Tôi tin rằng mỗi một đồng học đều gặp phải cảnh giới này. Không thể nào đột phá. Rất muốn thành tựu, không thể thành tựu. Lúc niệm mười niệm, mười câu danh hiệu Phật này phải nhiếp tâm, tất cả những vọng tưởng đều buông bỏ. Quý vị nhất tâm để xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất tốt. Mười niệm này là dùng tâm thanh tịnh để niệm. Rất nhiều người từ sáng đến tối, một ngày niệm mấy vạn câu Tuy niệm Phật họ có tạp niệm Có vọng tưởng xen lẫn vào Thì công phu không sánh bằng mười niệm Đạo lý này càng lúc chúng ta càng hiểu Niệm Phật rất nhiều Cổ nhân nói một câu rất hay Miệng niệm di đà tâm tán loạn Hét rách cổ họng chỉ uổng công Không sánh bằng mười niệm Tịnh niệm tương tục Mười niệm của họ là tịnh niệm Tịnh là gì? Là không có hoài nghi Không có xen tạp Đây là tịnh niệm Mười câu từng câu từng câu Tương tục không gián đoạn Tịnh niệm tương tục Chúng ta phù hợp với Khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí Một ngày chín lần là tốt lắm rồi Chín lần này là cố định Không thể thiếu một lần nào Ngoài ra quý vị có thời gian niệm Đó không phải là chính khóa Gọi là nhàn khóa Lúc rảnh rỗi quý vị có thể niệm nhiều hơn Lúc niệm tốt nhất là dùng pháp mười niệm Ấn Quang Đại Sư trước đây dạy cho chúng ta Niệm Phật phải nhiếp tâm như thế nào Ngài nói niệm 10 câu Nếu như 10 câu Trong tâm quý vị lại phải ghi nhớ số Lúc niệm 10 câu cũng là phân tâm Vậy Ngài dạy chúng ta gọi là ba ba bốn a di đà phật a di đà phật a di đà phật như vậy rất dễ dàng a di đà phật a di đà phật a di đà phật Cuối cùng là niệm bốn câu Cách niệm như vậy rõ ràng Từng câu từng chữ rõ ràng Lại không cần dụng tâm để nhớ Bởi vì mười câu Lúc nhớ quý vị vẫn phải dụng một chút tâm Dụng tâm tốt nhất không cần dụng tâm Rõ ràng Cho nên cách niệm của chúng tôi là Dùng cách dạy của Đại sư Ấn Quang Dùng phương pháp 334 không nên dụng tâm để nhớ Cứ tự nhiên thôi Phương pháp này rất tốt Ở đây nãy chỉ kỳ chí hạ Nên nói là nãy chỉ Nếu có thể niệm nhiều hơn Tức ít thiện nhiều hơn nữa Niệm nhiều tốt Nhưng phải nhớ giáo huấn Của Bồ Tát Đại Thế Chí phải đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục Đô nhiếp lục căn là công phu thường ngày của chúng ta Nói cách khác gọi là buông bỏ dạng duyên Đô nhiếp lục căn chính là buông bỏ dạng duyên Làm cho bản thân thời thời khác khác duy trì được tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Ít nhất phải duy trì điều này mọi thời mọi lúc tâm địa đều phải thanh tịnh đều phải bình đẳng dùng tâm này để niệm phật câu câu tương ưng với phật trong phật pháp nói một niệm tương ưng một niệm phật chính là tịnh niệm như vậy nó mới tương ưng điều này vô cùng quan trọng có xen tạp không tương ưng điều này vô cùng quan trọng không hoài nghi không xen tạp phải có tín tâm mấy ngày trước đại đồng có một vị cư sĩ đến nói với tôi ông ấy mắc bệnh phát ban đỏ giống như cư sĩ lưu tú dân Ông là một người niệm Phật rất kiên thành Xem địa CD của Lưu Tú Dân Nên ông quyết định không đi khám bác sĩ Không uống thuốc Phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh Ông ấy nói với tôi Niệm được khoảng 3 tháng thì Tình hình rất tốt vốn là toàn thân đều là ban đỏ sau đó chỉ còn vài cái vài đốm thôi lúc này lại niệm thêm hai tháng nữa thì không còn một đốm nào đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ ở bệnh viện nói xem ra trước đây phải chăng là chẩn đoán nhầm lẫn gì làm sao mà trên thân thể ông mọi thứ đều rất tốt ông không có chút bệnh nào cả là ví dụ thật sự mấy ngày trước đến thăm tôi nói với tôi sự việc này đây là gì đây gọi là tịnh niệm liên tục thật sự thật sự tin phật ngay cả thân thể cũng không cần nữa sống chết gì không quản nữa niệm phật a di đà thôi liền có cảm ứng không thể nghĩ bàn như vậy nó thật hữu dụng nếu như có hoài nghi như vậy sao được niệm phật như vậy có thể trị lành bệnh được sao vậy là quý vị nhanh chóng đi tìm bác sĩ trị bệnh vì sao vậy quý vị có nghi hoặc hiệu quả sẽ không còn nữa không có mảy may nghi hoặc nào liền có cảm ứng điều này không phải ai ai cũng có thể làm được chân tính thiết nguyện nhất định của cảm ứng niệm danh hiệu phật phương pháp niệm phật cả đời của ấn quang đại sư là điểm số ngài không dùng chuỗi hạt Ngài bảo chúng ta Nếu lần tràn hạt niệm Phật Thì dễ phân tâm Một mặt niệm mà khác động tay Phân tâm Ngài dùng tâm để thầm nhậm điện Chỉ tính đến mười Niệm rất chậm Chúng tôi đã nghe tiếng niệm Phật của Ngài Qua băng ghi âm Nam Mô A di đà phật nam mô a di đà phật niệm sáu tiếng hay bốn tiếng cũng được bốn tiếng thì a di đà phật a di đà phật niệm hết sức rõ ba cái rõ cực kỳ quan trọng tai nghe rõ thì phải để ý nghe Tập trung sức chú ý vào đó Tam niệm bên ngoài sẽ không vào được Số nhớ thật rõ Niệm danh hiệu Phật này Là tiếng thứ mấy trong 10 câu niệm Hết sức rõ ràng Ranh mạch điểm xong 10 thì lại bắt đầu từ 1 1 đến 10 cứ thế mà niệm Đừng niệm 11, 12 Đếm nhiều hơn là chẳng thể nhiếp tâm Cách đếm 10 danh hiệu Phật này nhiếp tâm cực kỳ Nếu mới tập niệm 10 niệm có khó khăn Phía sau dễ quên mật số Tạp niệm xen vào có tạp niệm thì không tịnh Phải niệm lại từ đầu Dùng phương pháp này Chia làm hai phần năm câu một hai ba bốn năm Phía sau thì sáu bảy tám chín mười Cứ thế mà nhớ Mà nếu còn khó thì chia làm ba phần ba ba bốn Niệm một hai ba Rồi bốn năm sáu Rồi bảy tám chín mười Đếm như vậy Thì hết sức rõ ràng Và tạp niệm không xen vào được Hồ Tiểu Lâm dùng cách này Niệm suốt bốn tháng Hết sức hiệu quả Trước kia ông niệm luôn bị tạp niệm Giờ tạp niệm chẳng còn Nhiếp tâm được thật rồi Mừng quá Hồ cư sĩ học theo Niệm được hai ba ngày Bèn bảo tôi Có hiệu quả thật Trước kia cô ấy bị đau đầu do suy nghĩ dòng niệm quá nhiều Nên không bao giờ niệm tốt được Giờ dùng phương pháp này thì ổn rồi Đấy là cách của Ấn Quang Đại Sư Và Ngài cũng đã thị hiện cho ta thấy Hiện nay ta nghiệp chướng nặng nề vọng niệm nhiều Sức dụ hoặc của hoàn cảnh xung quanh quá lớn Chắc chỉ còn phương pháp này hữu hiệu những cách khác đều khó mọi người cứ thử xem sao cd của hồ tiểu lâm được giáo dục phật đà hiệp hội hồng kông phát hành đây là ức phật niệm phật Bên dưới quy y giả Dị thân tâm quy hướng Y chỉ bất xả Quy là quay đầu lại Y là nương tựa Những người trên tuổi trung niên đều cảm nhận sâu sắc Đời người ngắn ngủi biết nương tựa vào ai dựa vào ai cũng không ổn dựa vào chính mình lại càng không được chính mình chẳng có lòng tin đức thế tôn bảo ta chỉ có cách duy nhất là nương tựa phật đức thế tôn bảo ta nương tựa phật là nương tựa vào tự tánh Phật Điều này nói ra rất trừu tượng Tự tánh Phật ở đâu? Phẩm dưới đây có giải thích tường tận Chúng ta không đạt được cảnh giới này Thì ta nương tựa Phật A-di-đà đây cũng là điều Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ta Niệm niệm Quy hướng A-di-đà Phật Cả đời tôi chỉ có một phương hướng Một mục tiêu Một phương hướng là thế giới Tây Phương cực lạc Một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà Trước khi đến được đó Thì Kinh Vô Lượng Thọ chính là Phật A-di-đà Đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ chính là thân cận Phật A-di-đà Niệm Phật phải nhiếp tâm Đọc kinh cũng phải nhiếp tâm Nếu quý vị không chuyên tâm Thì khi đọc kinh cũng sẽ có tạp niệm căng tánh chúng sanh chẳng giống nhau Chúng ta nhiếp tâm Khi đọc kinh dễ hơn khi niệm Phật Niệm Phật thì chỉ một câu danh hiệu Phật Nên tạp niệm dễ xen vào quấy nhiễu nhưng khi đọc kinh hãy tạp niệm thì sẽ đọc sai Nên nhất định phải chuyên tâm Dùng cách đọc kinh theo tôi rất tiện dụng Nhất là với những người tri thức Câu nói này rất hay Tâm tịnh tắc quốc độ tịnh Nhất là với những người tu pháp môn tịnh độ à. Nhất định quý vị phải biết Mình đang tu gì Quý vị đang tu tâm thanh tịnh Chứ không phải thứ khác Vậy ta dùng cách gì để tu? Hiện đại đa số dùng cách trì danh niệm Phật à, Có thật trì danh niệm Phật Sẽ được tâm thanh tịnh chăng? Nếu niệm nhiều năm mà tâm thanh tịnh vẫn chưa thấy Thì chúng ta phải suy nghĩ Nếu niệm Phật mà không thấy hiệu quả Thì chắc chắn đã có vấn đề Chẳng phải vấn đề của kinh điển À, tuyệt đối không phải do cách chú dạy của các bậc cao tăng vấn đề ở ngay chính chúng ta chúng ta đã làm méo mó nghĩa của kim văn và chú dạy của chư vị tổ sư cho nên mới không hiệu quả Nếu thật chánh trì chánh kiến Sao có thể không có tâm thanh tịnh Quý vị có được tâm thanh tịnh thật sự Thì chắc chắn trí huệ của quý vị tăng trưởng Phiền não sẽ nhẹ đi Pháp hỷ sẽ sung mãn Quý vị sanh tâm hoan hỷ Lúc đó mới biết Phật Pháp rất chân thật Không hề giả tạo à, Nhưng phần lớn đều không có hiệu quả rõ rệt Mấy bữa nay thầy giáo Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh đến đây thăm tôi à, Thầy nói với tôi Bốn tháng nay thầy niệm Phật Do trước kia công phu niệm Phật của thầy không đắc lực Nên niệm hết sức vất vả dạ. Thầy xem Ấn quan Pháp Sư văn sao xong Thì cảm nhận thật sự vì mười cách niệm Mà Ấn quan Đại Sư hướng dẫn Thầy học hỏi và thực tập nghiêm túc bốn tháng và hiệu quả rất tuyệt vời tôi mời thầy báo cáo trong học hội của chúng tôi để chia sẻ với mọi người vì chuyện đó vô cùng quan trọng lời của ấn quan đại sư chắc chúng ta đều biết nhưng không chịu thực hiện phải dùng tâm tính đến Câu niệm Phật Phải từ trong tâm sinh ra Từ miệng niệm ra Để tai nghe được Tất cả phải hết sức rõ ràng Tâm sinh ra rõ ràng Miệng niệm rõ ràng Tai nghe rõ Lại cộng thêm tính số từ một đến mười Lúc mới bắt đầu tốt nhất niệm chậm Chớ quá nhanh Vì nhanh sẽ không nhớ kịp dùng chuỗi niệm thì sẽ phân tâm a di đà phật a di đà phật a di đà phật cứ từng câu từng câu như thế câu nào cũng rõ ràng và nhầm số trong đầu câu này là cầu Phật hiệu thứ mấy Từ một điểm đến mười Nhưng từ một đến mười không vậy Quý vị sẽ quên Mà quên thì tính lại từ đầu Thật ờ, chẳng có cách nào Thì Đại sư dạy ta Chia làm hai đoạn Từ một đến năm nhớ thật kỹ Kể đó nhớ thật kỹ từ 6 đến 10 Dùng cách này Không phải 1, 2, 3, 4, 5 Rồi 1, 2, 3, 4, 5 Vẫn đủ 10 câu Trước 5 câu 1, 2, 3, 4, 5 Sau 5 câu 6, 7, 8, 9, 10 Quý vị phải tính như vậy đó Niệm xong 10 câu Lại đến câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba Như thế Rất nhíp tâm Vì khi niệm Phật tạp niệm quá nhiều Dòng niệm lung tung Dùng cách này thì có thể nhiếp dòng niệm lại Chính là đô nhiếp lục căn Mà Đại Thế Chí Bồ Tát nói Phương pháp này có ba cái rõ rệt A-di-đà Phật từ này rõ Nghe rõ thì niệm rõ Nghe rõ thì đếm rõ Hay có khó khăn À. Thì quý vị cứ dùng cách tịnh ba ba bộ Đoạn thứ nhất ba câu à. một hai ba Đoạn thứ nhị ba câu bốn năm sáu Đoạn thứ tư bốn câu bảy tám chín mười Quý vị dùng phương pháp này Gọi là đồ diếp lục căn Tịnh niệm tương tục Do Đại Thế Chí Bồ Tát dạy quý vị cứ thử xem à, khi hồ tiểu lâm báo cáo thì hồ cư sĩ đứng ở bên nắm bắt được à, cô ta đã thử trong mấy ngày và bảo với tôi là rất hiệu quả à, quả thực không như nhau tâm quan hỷ sinh ra rồi đương nhiên nhân tố quan trọng nhất Phương pháp chỉ là trợ duyên Nhân tố quan trọng nhất là Quý vị buông xả được Buông bỏ thật sự Đó mới là nhân chân thật Khi buông xả sẽ được tự tại Được vui vẻ Y như người ở thế giới cực lạc vậy Người ở đó có gì khác với chúng ta Chính là họ đã buông xả được Chúng ta thì chẳng chịu buông bỏ gì cả Quả thực hệ buông xả hết Thì chẳng khác biệt gì so với người ở cực lạc Họ cực vui chúng ta cũng cực vui Quan trọng là buông bỏ Buông bỏ nhất định phải nhìn thấu Biết thế giới này đều là giả tạm Chẳng có gì là thật Thì quý vị mới buông hết được Không buông xả được Chính là do quý vị thấy nó là thật Đã sai lầm Chúng ta phải biết niệm Nếu không niệm Mấy mươi năm cũng uổng công Người xưa nói Miệng niệm di đà tâm tán loạn Hét hư cổ họng cũng phí công Ngày nay chúng ta niệm Phật đều như vậy Giọng niệm quá nhiều Thất tình lục dục không buông được Đọc kinh nghe kinh thì không hiểu Nên không có hiệu quả Không có hiệu quả thì sao? Liền ý hoặc Rốt cuộc pháp môn này là thật hay giả? Nếu không hoài nghi điều này Thì hoài nghi căng tánh của chính mình Chắc pháp môn này không thích hợp với tôi Tôi phải chọn pháp môn khác Đây là nguyên nhân không thể thành tựu Phải niệm Phật như thế nào mới tương ứng Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất rõ ràng, minh bạch Bồ Tát Đại Thế Chi tu pháp môn niệm Phật và thành Phật Ngài nói cho chúng ta biết Phương pháp chỉ có 8 chữ đồ nhiếp lục căn Tịnh niệm tương tục Doanh khả Pháp Sư đóng cửa phòng Ba ngày ba đêm Chính là dùng pháp môn này Đô nhiếp lục căn là gì? Là buông bỏ dạng duyên Kẻ phàm phu Lục căn cứ rong rủi bên ngoài Mắt duyên sắc Tai duyên âm thanh Nó thích rong rủi bên ngoài Tâm của họ rất tán loạn Đồ nhiếp lục căn là gì? Là quay trở về tâm Mắt không duyên sắc Tai không duyên âm thanh Tâm quý vị đã định Không buông bỏ sao được Đường chủ trong niệm Phật đường Thường nhắc nhở mọi người Buông bỏ thế giới thân tâm Giữ vững chánh niệm Đây là câu nói lặp đi lặp lại của đường chủ Trong niệm Phật đường Từng giờ từng phút đều cảnh tỉnh mọi người Tịnh niệm Dùng tâm thanh tịnh niệm Phật như thế nào gọi là thanh tịnh? Thứ nhất là không hoài nghi Thứ hai không xen tạp niệm Người thường chúng ta không làm được Có hoài nghi mà chính mình không biết Không rõ ràng Nhưng xen lẫn tạp niệm thì quá rõ ràng À, khi niệm phật có vọng tưởng trong đó xen lẫn vọng niệm à, khi nghe kinh xen tạp vọng tưởng khi đọc kinh xen tạp vọng tưởng điều này khó tránh à, quý vị xem trong văn sau cỡ ấn quan đại sư có một người cư sĩ niệm phật định thỉnh giáo ngài Tu tịnh độ niệm ba năm Một lần niệm một cây hương Người xưa tính thời gian là dùng hương để tính Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ Đồng hồ rất rẻ Thời xưa đồng hồ rất quý trọng đối với thời gian trong nhà phật trong chùa đều dùng hương một cây nhang dài khoảng một tiếng rưỡi nhang thường là một tiếng nên gọi là một cây hương trong một cây hương niệm danh hiệu phật nếu còn có năm sáu dòng tượng như vậy đã là không tệ Ấn quan đại sư nghe nói như vậy Cũng cho là hiểm thị Công phu không tệ Nếu trong một cây hương Mà không có vọng tưởng nào Công phu đó đã thuần thuộc Chúng ta mới có thể có cảm ứng Vì sao lại bị xen tạp vọng tưởng Bởi không buông bỏ Thật sự buông bỏ sẽ không có vọng tưởng Nên công phu là ở chỗ buông bỏ hay không Nhiều năm nay Tôi thường khuyên các bạn đồng học Buông bỏ tự từ tự lợi Buông bỏ danh văn lợi dưỡng Buông bỏ ngũ dục lục trần Buông bỏ tham sân si mạng Tôi nói 16 chữ này 16 chữ này là công phu cơ bản Chứ không phải là rất thâm sâu Nghĩa là quý vị vừa đạt được tiêu chuẩn này Nếu có thể buông bỏ những thứ này Trong một cây hương nhiều nhất là một hai lần dòng niệm Không nhiều lắm Công phu niệm thuần thuộc Sau năm ba năm Thì trong một cây hương đó Không còn một tạp niệm nào nữa Sẽ đạt được niệm Phật ta mùi. Được niệm Phật ta mùi không cần vui mừng vì sao vậy? Bởi khi không niệm Phật vẫn còn tạp niệm Cần phải niệm đến khi không niệm Phật cũng không có vọng niệm Đó gọi là công phu thành phiền Công phu thành phiến là Nhất tâm bất loạn thập nhất Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Nhất định giảng sanh Công phu thành tiện Cũng có sâu cạn không giống nhau Người công phu thâm sâu Có thể giảng sanh tự tại Muốn đi lúc nào thì đi Muốn lưu lại đây dài ngày cũng không sao Họ có thể đi bất cứ lúc nào Bất cứ chỗ nào Nên pháp môn này Thiện Đạo Đại Sư nói Dạng người tu thì dạng người đi Không có ai không thành tựu Pháp môn rất thù thắng Tám dạng bốn ngàn pháp môn đều không thể sánh với nó Như vậy hiện nay vấn đề do đâu? Vấn đề là chúng ta không chịu buông bỏ Bồ Tát dạy chúng ta đồ nhiếp lục căng Nhưng chúng ta lại không chịu đô nhiếp lục căng Như vậy thì không chẳng làm gì được à, Nên người tu hành chân chẳng Họ buông bỏ hết Không để ý đến bất cứ điều gì Ngay cả ý niệm độ chúng sanh cũng phải buông bỏ Vì sao vậy? Vì quý vị không độ được Quý vị phát tâm độ chúng sanh Có câu Lực bất tòng tâm Chính mình chưa độ được mình Thì làm sao có thể độ người Nên phàm phu chúng ta Nhất định phải thừa nhận Phạm phu lấy tự độ làm đệ nhất Độ chúng sanh là việc phụ Đức Phật không độ người không có duyên Như thế nào gọi là có duyên? Người này tôi biết Họ có thể tin Có thể lý giải Có thể buông bỏ Và họ chịu niệm Phật Người này có thiện căn Độ một người tốt một người Người có thiện căn phước đức nhân duyên như vậy Không phải nhiều Không phải nhiều đâu Đích thực trong ngàn vạn người hiếm có được một hai người Đại đa số người học Phật đều là đến chơi Không phải thật À, nếu làm thật họ sẽ không đến dạ, điều này từ trước khi tôi học với thầy lý thầy lý thường nói à, hiện tại những người niệm phật này họ đến để làm gì họ đến tiêu khiển à, ở nhà buồn không biết đi đâu đến chùa đến đạo tràng để tiêu khiển họ không phải thật tu Người đến tiêu khiển chúng ta cứ để họ đi Tại sao vậy? Để họ trồng chút ít thiện căn So với đến những chỗ vui chơi khác tiêu khiển vẫn tốt hơn Chỉ để họ trồng chút ít thiện căn Không nên hy vọng nhiều về họ Đời này có giảng sanh hay không Đó là điều không chắc Nên người niệm Phật nhiều Nhưng người giảng sanh ít Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này Thì chúng ta phải tránh Phải đoạn tận những duyên Làm chướng ngại việc giảng sanh Còn duyên thành tựu việc giảng sanh Chúng ta phải nắm chặt Mới nhất định được giảng sanh Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục Hoặc giảng sanh luận Không phải toàn bộ Nhưng có rất nhiều người Thật sự giảng sanh Mà không ai biết Những điều ghi chép đó Chỉ là một số người biết được Biết được pháp môn này rộng lớn Thật sự muốn tu, muốn thành tựu không phải là việc khó vì nó không bắt chúng ta phải đoạn phiền não Đoạn đó là việc khó Có thể nói chúng ta không có bản lĩnh này Phương hướng của nó là điều phục phiền não Dùng câu Phật hiệu này Niệm đắc lực câu Phật hiệu này Sẽ chế phục được phiền não Phiền não không có không gian Để xen lẫn vào Đây gọi là chế phục phiền não còn có vọng tưởng Tạp niệm xen vào Thì công phu chưa rốt ráo Chúng ta chưa chế phục được phiền não Nên nó vẫn xen vào Tạp niệm vẫn xen vào Chúng ta hiểu được đạo lý này Nên thường dùng điều này để kiểm nghiệm công phu chính mình Tự mình sẽ rõ ràng minh bạch không cần đi thỉnh giáo người khác Đi hỏi người khác Hỏi người khác Người ta cũng không nói với quý vị Người ta nói đều là chúc mừng và tán thán quý vị Họ sẽ không nói là quý vị chưa đạt Nên hiện nay tu học đều phải dựa vào chính mình Ngày xưa thầy giáo nói thật với quý vị Các bạn đồng tu cũng nói thật với quý vị Cha mẹ cũng nói thật với quý vị Hiện nay không còn Hiện nay không dám nói Sợ quý vị không vui Hà tất phải kết oán thù với quý vị Vì oan gia nên giải không nên kết À, Họ thích nghe điều gì thì tán thán vài câu Dù gì cũng không phải là lời thật à, Đây là tu hành trong thời đại này Người giúp ta không nhiều dạ. Phải dựa vào chính mình dạ. Phải dựa vào kinh giáo dạ, Ngày ngày không rời kinh giáo Đối với kinh giáo phải dùng tâm chân thành cung kính Mới có thể đạt được lợi ích Không có tâm chân thành, không có tâm cung kính Sẽ không đạt được lợi ích Chúng ta nói đến lục căn Thủ dân Dài đắc lục căn thanh triệt Hội sự thịt diệt Nhĩ căn vô cấu di thanh Triệt thính chúng âm giết triệt Y thử dĩ liệt dư căn Trong hội sư chỉ nhắc đến hai căn Lục căn đưa ra một ví dụ Quan niệm tổ Y theo ví dụ này nói rất hay Tác Nhãn căn vô cậu giết thành Triệt kiến chúng sắc giết triệt Nại chỉ ý căn Tắc ý căn vô cậu giết thành Triệt liễu chư pháp giết triệt lục căn các pháp thắng trị dài đắc thanh triệt của viết lục căn thanh triệt đoạn này chúng ta phải học cấu là cấu ủy hiện nay gọi là nhiễm ô à, nhĩ căn có nhiễm ô điều gì làm nó nhiễm ô tam độc tham sân si nhiễm ô nó Lục căn nhiễm ô đều là tham sân si Là tam độc này Quý vị xem Nhĩ căn tiếp nghe âm nhạc êm tai khởi tham ái Bị tham ái nhiễm ô hoặc là nghe âm thanh không hay cảm thấy ghét khởi tâm sân hận bị sân hận ô nhiễm bị ngu si ô nhiễm đây là căn còn duyên thì sao duyên là thất tình ngũ dục sẽ từ trong tâm tham sân si sanh khởi những dục vọng này khi dục vọng sanh khởi thích thì muốn chiếm hữu muốn khống chế không thích thì muốn đem nó thậm chí sát hại nó tiêu diệt nó như vậy là sai đây là không thanh tịnh